Hello, xin chào cả nhà và đại gia đình thân mến Hôm nay chúng ta ăn món ờ, bánh xèo miền Trung, bánh xèo miền quê ha, Quê của nhà Thư là người Quảng Nôm, Đà Nẵng nha Nên là Thư ờ, sẽ dùng bánh thè, bánh xèo của miền quê làm trong mùa dịch cho nó vui Ở trong bánh xèo là có một số lá rừng à, Lá rừng rất là ngon Đủ loại lá rừng À, lá rừng dạ. ừ, rất là hấp dẫn dạ. ừ, lá rừng đủ loại hết ăn ra kiểu giống miền Nam ăn lá miền Nam rất là ngon còn miền Trung thì lá lộn xộn nó là sống đây là xà lách oh, các thứ chưa, để mình trốn à, rồi, ờ, rồi, rồi ờ, cải các loại à, rất là ngon à, rất là tuyệt vời à, các bạn yêu thích kênh của Minh Bà Rồ hoặc là Minh Nguyễn thì à, sẽ sạc like cho một lượt và nhớ bình luận xuống bên dưới à, Minh Thư sẽ trả lời cho các bạn và nhớ à, đăng ký cho một like và đăng ký cho một lượt à, nhận video clip mới nhất hàng ngày hoàn toàn miễn phí không tốn phí nha cả nhà yêu nha à, trong thời gian chờ đợi Minh Thư sẽ ăn à, bánh xèo trước với bà nào bánh xèo trước là mình sẽ đi lấy bánh tráng sau nha xin mời và bây giờ chúng ta sẽ khơi nước mắm nước mắm thằng thằng thánh wow rất là ngon siêu cay cấp độ cay rất là ngon nha wow rất là tuyệt rồi trong thời gian mình lấy bánh tráng là mình sẽ đi lấy. thêm nước ma lấy thêm cái chén nữa không sao à, còn ờ, sẽ có một bát nước à, nhúng và nước chấm cũng rất là hấp dẫn và mê ly rất là ngon tuyệt vời à, không cần nhúng mình cũng được còn có thời gian chờ đợi để cho mọi người chờ đợi thì chúng ta sẽ ăn trước một miếng nha rồi sẽ mình sẽ mời Minh Thư nha ăn đi dạ. à nha dạ. để lấy chén sát với lượt đi chấm đạn cho nó đi cho người ta thấy nha à. Dạ, trước thì từ đấy là chơi chơi thì phải ăn thì cũng là mình ăn cũng nói cũng đồ nghe mời cái nhà ăn thư nó hấp dẫn quá đi cả nhà ơi Ờ. Trong video này có à, điều gì thiếu sót Mong cả nhà và đại gia đình à, thông cảm nha Và chia sẻ nha ừ, Có gì thiếu sót à, Và cả nhà có những món ăn là tuyệt chiêu ngon thì cả nhà comment xuống dưới để hướng dẫn cho Minh Thư với ekip làm nha ừ. cho nó vui nha cả nhà ở đây là không quên món bánh tráng đại lộc bánh tráng rất ngon không bánh tráng lúc trước wow. bánh tráng hình mà vuông rất là ngon tuyệt vời để lên tay mình rất là quá để bắn thần thánh này rất là ngon ok rất là tuyệt ừ. Ừ, đã ngon tuyệt cú mèo để đây, được thư để nó mới qua đây vừa nó chán thư rồi ừ. đây nè bánh thư này, xé nửa cái đây nè trong video có à, điều gì thiếu sót mong à, cả nhà và đại gia đình và các à, thầy cô giáo của Minh Thư cũng như các bạn chia sẻ và thông cảm bình luận comment xuống dưới và ekip sẽ điều chỉnh và chỉnh sửa lại cho hoàn hảo hơn ngày càng phong phú hơn à, thật cảm ơn rất nhiều ạ à. và trong mùa dịch này chúc đại gia đình và toàn thể mọi người sức khỏe an lành và sớm vượt qua mùa dịch bệnh ạ à là điều quý nhất nhà chỉ có ba thành viên cũng rất là vui chỉ quay quần bên nhau trong mùa cách ly cách giãn, xã hội với chỉ thị 16 của chính phủ quay quần à, chỉ có ba thành viên rất là vui xin mời cả nhà nha à, chúc sức khỏe nha Ừ, ăn nó khỏi trục trặc ra bụng được nó chắc ngon <coughs> ừ, nó được quá lá gì á có một hai lá sợ cừ á ừ, nó chắc chắc đỡ được À, mà thấy nghe nghe nói chuyện đời xưa phái à ừ, nghe mê hả đường hay mê ly khoái cực kỳ Thư giỏi lắm nha, Thư đúc bánh xèo làm phụ nha Đúng rồi ừ, Thư rất là giỏi và thông minh, nó cả nhà yêu rồi Nó dài quá Chuẩn bị ờ, Thư vào lớp 1 nha, sách cải cách rồi đó, mới lắm Đúng rồi Nên là bây giờ phải gặp online, ờ, đến ờ, báo cáo với mọi người là đến ngày 1 tháng 9 là Thư sẽ vào online chính thức ừ. nên uh, mọi khó khăn của mùa online rất là khó Vừa đầu năm học mới là sách mới nè rồi rất là bỡ ngỡ ngày mình học là luyện ôn trong gia đình là trong nhà là chỉ có ôn sách cũ mình không biết sách mới nó như thế nào nhưng mà trong ờ, sở giáo dục của bình dương có gửi về một số sách mới của thầy có, có có có ờ, phân bổ xuống trên ờ, báo điện tử trên ờ, sách điện tử cũng có xem qua một số nói chung là nó cũng giống giống của sách mình thôi chương trình thì nó cũng na ná nhưng mà điều có đặc biệt cái là nó khác là nó khác cái chỗ là nó xáo trộn nhiều chương trình nói chung là nó cũng làm cải cách cũng tốt cho cho con em chúng mình thôi nhưng mà điều từ từ sẽ làm quen bánh xèo à, đúc thập cẩm trong mùa dịch <laughs> chắc cũng không đầy đủ lắm nhưng mà cũng có đỡ cho nó vui rồi là nó đỡ ghiền <laughs> cũng thèm là là thập cẩm đủ loại đừng có nhà xem này ừ. từ nãy giờ không mời các nhà ăn sao ừ. Không mời các bạn ăn sao không ừ. mời các bạn nha ừ, xin mời nha Đó. Ờ. cái cặp là gì ừ, rất là ngon hấp dẫn quá à, đã dạ. mời cả nhà nha mời các bạn mời mọi người dùng bữa nha Ừ. Quán thảo này. Ừ. Mmm, hơi vịt thịt thôi. Carlos. thư ờ, năm nay là đúng à, tháng tư là thư mình thư được 6 tuổi bữa nay là thư cứng 6 tuổi là bà lớp một là đúng vừa ừ, đúng vừa theo, ờ, theo, theo chương trình của nhà nước chương trình của giáo dục đào tạo dành cho <clears throat> lớp tuổi và lớp 1 mình không có giá mình có thể làm xu được ừ. rồi ý thì nói ý là bé minh thư nói là là trong mùa dịch khó khăn thì có cái gì tao làm cái đó thục cẩm ừ, nó lẽ phải đầy đủ gia vị hơn nhưng mà trong mùa dịch bệnh thì hạn chế đi lại mua bán online chủ yếu nên là có gì dùng cái đó cho nó vui thằng thắng thì bảo làm gì mà giờ mới giặt đồ á. đó trôi nó mình bắt ừ. ra nó ra đi ra nó canh lục ừ. Ừ. ừ. ừ, ừ nó canh mà ra gì có được chứ còn muốn có ra muốn ngon không

nó chỉ cho này rồi lúc nổi xuống đó từ dội lắm á ăn từng quẳng luôn tự nhiên ăn quẳng đi máy nó quay cho nó đẹp ăn đi nội ăn à tôi quẳng xong từ ấy tôi cầm à ơi đợi gia đình ăn nha mời cả mời cả nhà giận quá ha nó hơi cay cay nha tại vì có ớt ừ. mua vào quyện với ớt ngon con rồi nó ai chiều muốn con nó rất là ngon rồi rất là được rồi con chắc kém hấp dẫn quá mọi người ơi chương trình cũng đã sắp kết thúc rồi bạn ăn vẫn rất là còn nhiều nhất là rau rừng này, các loại rau này rất là ngon lái sạch tay ok ừ. bắn nữa đây nào quăng lên mình sẽ lấy một miếng sắp kết thúc chương trình ừ. nên thư sẽ lấy một miếng mà ừ. nhà rồi minh thư xin mời cả nhà nha minh xin mời cả nhà ăn vui vẻ nha chơi đi mời cả nhà à, và các bạn cùng và thầy bạn. cô giáo nha mà con thầy cô giáo ừ, ăn bánh với Minh Thư ngon miệng nha ăn bánh xào với Minh Thư rồi xin mời Ồ, bà nội cũng vấn rất là hấp dẫn ngon ly nha Ồ, oh, rất là tuyệt ừ. Rất là ngon là cành đào nha ừ. Tám mươi mấy tuổi là một sức khỏe còn tốt nữa cả nhà Còn minh mẫn, mắt sáng tai nghe rõ ràng ừ. mọi thứ đều tốt lành ừ. nói chung ờ, sức khỏe tốt cũng cảm ơn uh, ơn trên cảm ơn uh, trời Phật đã ủng hộ cho sức khỏe tốt để sống với con cháu đời đời với con cháu cho khỏe trong mùi vu lan bố hiếu à, rất là cảm ơn ơn trời Phật đã ủng hộ cho bà cho mẹ được mạnh giỏi sống với con cháu cho nó vui à, chúc cả nhà được sức khỏe những người nào có cha có mẹ có ông có bà đều sức khỏe tốt lành à, sớm vượt qua đại dịch bệnh cố gắng hạn chế ra ngoài cho người già sức đề kháng rất là yếu ừ. còn bây giờ Minh Thư và ekip chương trình xin mời ăn một lần cuối cùng để chúng ta xin chào hẹn gặp lại nha ồ mình thư ăn rất là ngon giống như trong truyền hình nha <laughs> ừ, rất là tuyệt vời rồi minh thư xin kính chào và hẹn gặp lại nếu yêu thương kênh của minh thư thì mọi người nhớ đăng ký sạc like cho một lượt và đăng ký cho một lần nha phải nhận được video clip mới nhất đăng ký thành công phải nhận được video clip mới nhất hàng ngày nha hoàn toàn miễn, miễn phí. hoặc qua số điện thoại 0977 560 562 nè à, hoặc là Minh Pro Bình Dương Đúng hoặc rồi. là Minh Nguyễn Bình, Bình Dương. Dương xin chào và hẹn gặp lại bye bye, bye, bye.